Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, trong buổi tối hôm nay thì uh, chúng ta có chuyên mục đó là hỏi gì đáp nấy. Nếu anh chị em đang có mặt ở trong chương trình này thì có thể comment vào ô chat để chúng ta có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì xem là thị trường chúng ta về mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, kinh tế vĩ mô, uh, những cổ phiếu nền tảng cơ bản bất cứ điều gì tất tần tật anh chị em có thể hỏi đáp ở phần bên dưới hoặc là anh chị em có thể hỏi những vấn đề vấn đề của mình đang gặp phải trong quá trình đầu tư à, xin chào bạn à, Bạch Long bạn à, Nguyễn Đức Anh Xin chào Nguyễn Phước Phương Lê Nguyễn Tất Công Tuấn Xin chào chị Tú Hạnh Trọng Nghĩa Nguyễn Hùng Hùng Bùi PVS Phương Vũ Phi Nguyễn Cường Xin chào Ngô Huy Nam Nguyễn Ngọc Sơn Bạn Dung Luyện Bá Phi À, xin chào Nguyễn Ngọc Tú. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay. Xin chào Minh Toàn, Mạnh Hùng, Nguyễn Nguyễn Ngoan, à, Bình Anh, Nguyên Nguyên, Vũ Quang Hoa, bạn Phát, Nguyễn Yến, Nguyễn Đình Bảy, Dương Tuấn, và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream này Nguyễn Thành Đồng Nguyễn Đình Bảy Xuân Trường Ok anh chị em nghe rõ thì comment số 1 anh chị em nghe rõ comment số 1 thì hôm nay chúng ta sẽ à, có tất cả những cái câu hỏi của anh chị em để à, cần Dũng giải đáp thì anh chị em có thể comment ở phần bên dưới à, À, và hãy cho Dũng một like một like ở phần uh, like để Dũng biết rằng là anh chị em đang gì ạ, rất là ủng hộ Dũng trong những chương trình phát gần đây à, thường thì uh, Dũng sẽ có những chương trình phát khác nhau à, nên uh, chính vì vậy để chúng ta theo dõi được uh, trực tiếp những buổi phát của Dũng thì anh chị em nhớ là đăng ký kênh đăng ký kênh của Quang Dũng DVD viết tắt của Remix Dream nha viết tắt của Remix Dream để anh chị em có thể uh, thứ nhất là theo dõi kênh trực tiếp Dũng Phát bất cứ lúc nào có thể buổi trưa Dũng Phát nếu thị trường nó có cái điều tích cực hoặc là những cái dấu ấn tiêu cực thì Dũng Phát trực tiếp anh chị em có thể xem đầu tiên cái điều thứ hai nữa là gì ạ à, đây đây là một kênh có rất nhiều các thông tin uh, hữu ích trong thời gian tới đặc biệt là uh, Dũng sẽ nói về sâu về cái xu hướng dòng tiền để chúng ta hiểu rõ về cái xu hướng dòng tiền vận động như nào đặc biệt trong thời gian vừa qua thì chúng ờ, tôi chia sẻ rất nhiều về những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô thì anh chị em có thể hiểu và có thể nắm rõ được à, tại sao kinh tế vĩ mô nó ảnh hưởng đến nhóm ngành từ nhóm ngành thì chúng ta biết dòng tiền từ dòng tiền thì chúng ta phân tích kỹ thuật nó có độ chắc chắn rất là cao câu hỏi đầu tiên là của bạn Trần Cường bạn Trần Cường thì có nói là cái ờ, chỉ số DG à, DIX là chỉ số của đồng đô minh đô la Mỹ à, nó giảm hàng hóa trúng số Bitcoin tăng là cơ sở để đánh T cộng được rồi phải không à, đánh 50 phần trăm NAV thế thì câu hỏi này thì uh, nó nó lại liên quan đến cái phần này Dũng sẽ giải thích rất là kỹ để cho chúng ta uh, hiểu rõ tức là ở đây ở đây đầu tiên đó, chúng ta hiểu đơn giản như này các bạn là Trần Cường thì khi chúng ta đầu tư thì cái điều đầu tiên các bạn biết rằng là cổ phiếu nó đang ở đâu trong chu kỳ tức không phải chúng ta mua cổ phiếu dù là cổ phiếu của bạn tốt đến mấy nhưng khi mà chúng ta mua cổ phiếu có thể nó dẫn đến bị thua lỗ nếu chúng ta mua sai thời điểm nên dù là lướt sóng chúng ta biết rằng là thời điểm là lướt sóng chẳng hạn như Dũng có các bạn nhìn thấy đây chẳng hạn nếu thời điểm này bạn lướt sóng khi mà quá trình test cung lần một lần hai các bạn mua trong quá trình này thì ok nhưng khi mà cổ phiếu đang phân phối ở trên cái vùng đỉnh này thì chúng ta gọi là lướt sóng vùng này thì rủi ro rất là cao nên dù là cái chỉ số DIX là chỉ số đồng đô la nó cũng xuống giảm thì nếu mà chúng ta gọi là nó hồi trên phía này thì cái độ rủi ro rất là cao và chỉ khi các bạn mua lướt sóng nếu giả sử như cổ phiếu tiếp tục đến test lại cái vùng đỉnh này này mà nó ở biên độ liên tục hai ba lần biên độ hẹp biên độ nhỏ thì chúng ta có thể mua lướt sóng ở đây hoặc nha hoặc là nó giảm sâu về cái vùng gì ạ hỗ trợ này giảm sâu hơn và nó test đi test lại trên cái vùng như này thì lúc này bạn mua lướt sóng nó sẽ an toàn rất nhiều thay vì chúng ta lại đang treo lơ lửng ở phía trên này thì không biết bạn Trần Cường đã hiểu rõ chưa nếu bạn hiểu rõ thì có thể comment ở dưới là đã hiểu rõ anh chị em hiểu rõ thì anh chị em cũng có thể comment đã rõ rồi đúng không ạ thì để Dũng biết rằng là anh chị em đã hiểu rõ ok à, một bạn khác có hỏi là gì ạ anh ơi giải thích cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và hiểu rõ nhất được không thế thì ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản khi mà anh chị em phân tích báo cáo tài chính á thế thì chúng ta sẽ là một cổ phiếu à, thường thì anh chị em phân tích báo cáo tài chính thì nhiều lúc là nó cái độ trễ của nó nó rất là à, bình thường á chúng ta biết rằng là giả sử như là những doanh nghiệp lớn như là uh, Vic hoặc là uh, Napoleon đặc biệt là các tập đoàn lớn thì nó có rất nhiều các công công ty con nên việc thực sự là đọc báo cáo tài chính kể cả những người rất là chuyên nghiệp thì họ cũng không thể đọc được cái báo cáo tài chính những doanh nghiệp lớn đó thế thì để chúng ta biết rằng là thế thông thường thì chúng ta uh, có thể nhìn một số các uh, uh, yếu tố nào để nó giúp cho cái báo cáo tài chính của chúng ta nó nó tốt thì cái đầu tiên là chúng ta nếu mà sử doanh nghiệp bất động sản thì bạn cần phải nhìn là cái mấu chốt của doanh nghiệp bất động sản báo cáo tài chính nó nó nào thì như thế nào là tốt chúng ta cần biết được như thế nào là tốt bình thường có phải là doanh nghiệp bất động sản người ta sẽ huy động vốn của người dân đúng không huy động vốn của dân tức là nếu trên danh nghĩa là chúng ta gọi là vay vay vốn của dân nên lúc này chúng ta thấy là cái nợ tăng lên nợ tăng lên thì khi mà nợ tăng lên tức là cái thì tài sản sẽ tăng lên thì đây là một cái góc để chúng ta nhìn thấy là à, bình thường thì một cái doanh nghiệp à, bất động sản nó có hai cái vế là quan trọng một là gì ạ tức là họ uh, chúng ta gọi là họ có xu hướng là gì ạ bán trước chúng ta trong kinh doanh chúng ta bán trước khi bán trước càng nhiều thì chúng ta thấy là dư nợ bắt đầu tăng và thứ hai là gì ạ à, họ có xu hướng là thanh toán muộn hơn giả sử như là những cái cái thanh toán cho nhà nhà cung cấp thì bao giờ thanh toán à, thanh toán chậm đi thì đấy là cái cách mà các doanh nghiệp đó họ áp dụng và nếu hai cái phần đó mà tăng lên thì chúng ta thấy là doanh nghiệp đó đang là tích cực nên nếu chúng ta nhìn cái vấn đề nợ như thế mà chúng ta nghĩ là tiêu cực thì cái đấy là không phải à, tuy nhiên thì cái cách mà dũng phân tích báo cáo tài chính như sau đầu tiên trong cái mọi cái đó là chúng ta phân tích về cái ông chủ của nó tức là văn hóa doanh nghiệp và gì ạ ban lãnh đạo, là hai phần quan trọng nhất cái điều thứ hai các bạn phân tích theo cái có hai dạng phân tích nhưng cái dạng phân tích này nó dễ hơn so với cái dạng phân tích báo cáo tài chính là bạn quan sát xem là cái kết quả kinh doanh trong một quý hai quý ba quý cùng với biên độ lợi nhuận nhà biên độ lợi nhuận có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng để đảm bảo cho việc an toàn nhất thì bạn theo dõi cái chỉ số EPS cái tăng tốc độ tăng của EPS so với cùng kỳ nó tiếp tục tăng hay không bởi vì nhiều cổ phiếu lợi nhuận tăng nhưng EPS không tăng bởi vì nó chia phân chia quá mức thì nó cũng không phải là tốt cái điều thứ ba là điều quan trọng nhất đó là người nổ tức là một doanh nghiệp để nó tạo ra cái sự tăng trưởng bền vững nó phải đến từ người nổ còn nếu phân tích báo cáo mà mà ai cũng biết phân tích báo cáo chúng ta biết rằng là những anh chị em kiểm toán họ rất giỏi về phân tích báo cáo tài chính nhưng họ vẫn bị thua lỗ rất nặng hoặc là chúng ta biết rằng là hiện tại thì nếu chúng ta nhìn về những cái mảng báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp như vừa rồi như kinh bắc như là ita flc hoặc là nếu thậm chí anh chị em có thể ceo l 14 dig thì anh chị em biết là cách nó làm nó rất là gì ạ thực tế là ai cũng biết nhưng thực tế là khi mà cổ phiếu lên thì ai cũng nhảy vào mua và cũng không biết là khi nào nó giảm thì cái này có lẽ là sẽ phân tích vào phần sau nhưng về cơ bản thì gì ạ khi phân tích báo cáo tài chính thì bản thân có rất nhiều doanh nghiệp nó có nhiều cái kịch bản khác nhau chẳng hạn có một kịch bản này nó thường xảy ra đó là gì ạ khi mà là cái năm mà làm ăn lãi thì nó giảm bớt cái tỷ lệ lợi nhuận nó cho vào gì ạ và trích lập dự phòng trích lập dự phòng nó cho là sửa chữa may móc hay là một cái lý do của nó sau đó thì à, thực tế là nó không phải sửa chữa và lúc mà kinh tế khó khăn lúc mà doanh nghiệp mà lợi nhuận nó thấp hoặc là đang bị âm thì mang cái đấy ra nó lại gì ạ nó bảo là năm nay không sử dụng đến thì đây cũng là một cách mà các báo cáo tài chính nó lừa chúng ta đặc điểm như ngày trước là có gì Sam và Ri đó là như vậy còn bây giờ thì họ cũng làm khác rồi nhưng đấy là hai cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cách họ làm báo cáo tài chính rất là là là là, là hay thế thì ờ, để phân tích thì có lẽ là chúng ta sẽ uh, làm riêng một cái phần khác nhau ở ờ, câu hỏi tiếp theo của một cái bạn là uh, đây là bạn Nguyễn Huy Hoàng theo thầy thị trường có thể tích lũy thêm bao lâu nữa mới có thể chu kỳ mới để xem sách tiền đi gửi ngân hàng xin cảm ơn à, câu hỏi này bạn của bạn rất thú vị thế thì uh, thực tế để dũng cũng không biết rằng là nó sẽ tích lũy bao lâu nữa bởi vì lý do thì sao bởi vì chúng ta biết rằng là hôm qua các bạn các bạn có nhớ không ạ thì khi mà dũng phân tích về kinh tế vĩ mô thì bản thân ở chính phủ chúng ta thì ờ, nếu họ điều hành về lạm phát về các công cụ để giảm lạm phát thì ok nhưng thực tế là cái công cụ mà điều hành về tỷ giá thì phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố bên ngoài tức là yếu tố cái đồng DIX của Mỹ bởi vì chúng ta biết rằng là khi đồng DIX của Mỹ mà tăng thì chúng ta biết rằng lãi suất liên ngân hàng tức là lãi suất thị trường 2 của Việt Nam và Mỹ nó có độ vênh rất lớn nên nhà đầu tư tổ chức các à, ngân hàng lớn các thể chế tức là vị trí tài chính chính lớn họ sẽ có xu hướng là gì ạ rút đồng Việt Nam ra để đầu tư để mua gì ạ à, mua đồng USD còn nếu người dân chúng ta thì cái này chúng ta không rõ đâu ạ tại vì cái đây nó là uh, liên ngân hàng trên thị trường hai thế thì ở đây các bạn biết rằng là nếu mà cái đồng USD DXG nó tăng tiếp tục tăng thì nó dẫn đến một tình trạng là người ta có xu hướng là rút cái đồng Việt Nam rất là lớn và dẫn đến một tình trạng là tỷ giá nó lại tiếp tục vênh khi tỷ giá tiếp tục vênh thì nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam họ có xu hướng là bán cổ phiếu ra và khi họ có xu hướng bán cổ phiếu ra thì dẫn đến là tỷ giá lại tiếp tục gia tăng bởi vì họ bán cổ phiếu ra để tiếp tục mua USD và gì ạ tức là họ bán cổ phiếu ra thu đồng Việt Nam thu đồng Việt Nam thì lại mua USD mà mua USD thì ngân hàng nhà nước là phải bán USD ra mà khi bán USD thì phải hút đồng Việt Nam vào nên dẫn đến thị trường chứng khoán lại giảm rất mạnh thế thì họ hai cái công cụ để gì ạ làm cho ổn định nền kinh tế vĩ mô một là họ phải bán USD ra hai là họ phải gì ạ hút tiền về mà hút tiền về thì tiền ít hơn trên nền kinh tế thì rõ ràng chứng khoán sẽ đi xuống nên đây là cái công cụ mà nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào thị trường chứng khoán à, vào cái tỷ giá đồng USD nên cái này là cái mà nó phụ thuộc thuộc nên Dũng vừa rồi Dũng phân tích về cái USD rất nhiều không biết là bạn hiểu nắm rõ điều này không nếu bạn hiểu rõ thì comment cho Dũng số 2 cái được không ạ nếu anh chị em hiểu rõ comment số 2 để các bạn biết rằng là cổ phiếu thế thì ở đây chúng ta thấy là, là à, việc mà cái quá trình mà tích lũy thì các bạn hiểu đơn giản là theo cái quan điểm cá nhân của Dũng thôi thì cái việc uh, nếu trên một cái nền tảng VSA thì khả năng nó sẽ rũ về 1.200 này và nếu cái trường hợp 1.200 này mà lạm phát đạt đỉnh thì khả năng đây là đáy thế thì bây giờ nếu bạn đợi trong khoảng thời gian này nó có thể mất hàm một hai tuần chưa chắc đã nhiều nhé mất một hai tuần thì lúc này có thể thị trường tạo đáy thì lúc nó không còn nhiều thì trong đoạn này thì Dũng có một cái gì ạ đây một cái chương trình đó là chương trình xu hướng dòng tiền ở ờ, chương trình này lý do tại sao Dũng lại tổ chức cái khóa học xu hướng dòng tiền lần này đây là chương trình rất là đặc biệt trong rất nhiều cái đặc biệt trong thời gian tới nếu bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi bởi vì thứ nhất là cái xu hướng dòng tiền này thì đầu tiên là trong cái à, cái lần này là Dũng sẽ phân tích về đáy các bạn nhá Dũng sẽ phân tích về đáy đáy rất là rõ thế thì một số bạn mà, ơi ờ, chắc lại bán khóa học rồi thế câu chuyện ở đây là gì ạ à, các bạn có thể để theo dõi cái cách mà Dũng phân tích ở đáy ở đây nha theo dõi ở đây các bạn có thể biết được và tự động mua nhưng câu hỏi là gì ạ bạn có đủ tự tin để mua để tham gia thị trường khi nó tạo đáy không đấy là câu chuyện câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ hai là gì ạ bạn nếu trong trường hợp bạn đủ tự tin thì bạn có đủ tự tin để bán ra hay không thế thì khi mà cái chương trình này diễn ra thì nó có một số cái để các bạn thấy nó khác biệt khác biệt khác biệt thứ nhất là các bạn sẽ thấy là đây là một toàn bộ những cái giáo trình ở đây là Dũng làm mới toàn bộ để giúp cho các nhà đầu tư có thể các bạn hiểu đơn giản là những học sinh lớp 5 lớp 6 họ có thể học được cái phương pháp đầu tư theo xuống lần này tức là bạn là những người đã thông minh rồi thì việc mà bạn hiểu rõ về cách vận động của dòng tiền cách lượng vận động nước sóng trong cái xu hướng dòng tiền đó là cái cực kỳ quan trọng tức là cái cái quá trình đảo chiều của thị trường chung cái đảo chiều để biết là thị trường tạo đáy biết rằng là chúng ta cần phải mua cổ phiếu nào dẫn đầu đây là phần cực kỳ quan trọng để giúp cho nhà đầu tư đưa ra cái gì ạ à? đưa ra một cái quyết định đầu tư đúng thời điểm một là rủi ro thấp rủi ro thấp và lợi nhuận cao đây là Dũng đang nói để cho các bạn hiểu rõ tại vì sẽ có rất nhiều bạn à, chắc lại bán khóa học thế nào kia cái quan trọng là gì ạ à? cái quan trọng nhất là gì ạ à? thông thường thì khi bạn đúng thời điểm này thì cái tỷ lệ mà bạn có lợi nhuận tức là cái tỷ lệ bạn đã có có được cái cái, cái lợi nhuận so với số tiền bạn bỏ ra rất là thấp cái chương trình này thì gì ạ à? trước đây năm 2017 à, 17 thì các bạn biết là những cái chương trình mà Dũng dạy offline ở Hồ Chí Minh và các nơi khác thì nó đã gì ạ à? là 19 triệu đồng và bây bây giờ giá trong thời gian tới thì nó là gì ạ à? nó là tức là cái này thì Dũng không không không muốn chia sẻ nhưng cũng chia sẻ để anh chị em có thể nắm rõ được nó là hơn 9 tức là 9 triệu 896 nghìn nhưng thời điểm này nhé từ đây đến trước ngày 23 24 gì đó từ trước khi mà Dũng dạy chính thức là nó chỉ có 4 triệu 868 nghìn đồng nha 4 triệu 680 đồng hiện tại trên cái đường link đăng ký là bạn thấy là nó hơn 9 triệu đồng thế thì bạn học những cái gì à, với vấn đề là bạn học cái gì học thứ nhất là bạn học qua video có sẵn này cái thứ hai là từ nay đến lúc mà khai giảng chính thì à, hệ thống DVD sẽ gì ạ mỗi một tuần hỗ trợ cho bạn một buổi để bạn học những kiến thức nền tảng cơ bản để hiểu rõ và ứng dụng trong thời gian ngay trong thời gian tới để lúc mà thị trường nó tạo đáy bạn có thể ứng dụng và có thể đầu tư ngay đấy là cái điều thứ hai và cái điều thứ ba là Dũng sẽ đào tạo các bạn 5 buổi offline à online trực tiếp 5 buổi online trực tiếp trên Zoom của Dũng 5 buổi online trực tiếp trên Zoom của Dũng à, các bạn sẽ học được và để cách thực chiến trong quá trình à, thị trường vận động tạo đáy và một cái điều đặc biệt nữa là các bạn thấy rằng là không từ trước nay uh, rất là lâu rồi Dũng không tổ chức thì ngoài cái vấn đề online thì bạn sẽ học được hai ngày offline à, nếu bắt đầu số lượng đủ thì Dũng sẽ tổ chức hai ngày offline luôn cho chúng ta vào cái ngày sớm nhất để chúng ta có thể học offline và cái quan trọng nữa mà các bạn có thể học được đó là gì ạ Dũng sẽ hướng dẫn cho bạn gì ạ một buổi về mua sớm đây là chương trình mà đáng nhẽ khóa học này đã diễn ra rồi nhưng đây nó còn kèm theo một món quà đặc biệt đó là mua sớm thực ra cái món quà mua sớm này thì nó cũng rẻ một buổi duy nhất một buổi đó là gì ạ à, mua sớm và, và món quà này nó cũng đã đáng giá là gần 4 triệu rồi chứ không phải ngoài điều nữa của món quà nữa là sẽ có hỗ trợ cho bạn 3 tháng 3 tháng hỗ trợ cho các bạn để các bạn thực hành cái chiến dịch thì đây toàn bộ cái món quà như này và sau kết thúc cái đợt này thì những cái chương trình của Dũng thì bắt đầu cái mức phí nó sẽ tăng à, lên con số cũng khá là cao nên các bạn nào mà có kế hoạch thì có thể comment số 1 ở phần bên dưới có thể bạn đăng ký bạn có thể hỏi thêm như nào đó thì các bạn có đăng ký comment bên dưới để giúp biết là à, bạn đang có mong muốn tham gia chương trình này thì trước khi mà Dũng à, nói về cái điều này thì để cho các bạn biết rồi bao nhiêu bạn muốn rằng ngày mai ngày kia thì giả sử thị trường có một cái cổ phiếu nào đó mà nó tốt nha thế thì bây làm sao để biết cổ phiếu nào tốt biết cổ phiếu nào nó tuyệt vời thì Dũng cho các bạn biết rằng là nếu một cổ phiếu tốt nhé ví dụ như thế thì Dũng lấy một cổ phiếu để các bạn biết là trong trường hợp như này thì các bạn có thể mua nhưng thanh khoản nó hơi thấp nhưng Dũng cứ cho các bạn để có thể thấy rằng là à, một cổ phiếu mà thanh khoản hơi thấp nếu các bạn thấy nó xác nhận các bạn mua kiểu gì khác các bạn muốn không ạ nếu muốn thì comment muốn tức là ở đây các bạn sẽ thấy là tại sao thị trường nó xấu rất là xấu Dũng vẫn nói là xấu mà khi thị trường nó xấu như vậy thì có phải là Dũng đang khuyến nghị anh chị em là bán và thoát ra khỏi thị trường như Dũng vẫn nói cho các bạn biết rằng là Dũng có một cái cổ phiếu nếu trong quá trình phân tích là nó đúng thì gì ạ à? nó sẽ có chúng là lợi nhuận như cái này nó không dành cho tất cả nó không dành cho tất cả những cái câu chuyện là Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn biết rằng đây là cái một trong mẫu hình trong gì ạ à? xu hướng dòng tiền thế thì giả sử các bạn nhìn thấy một cái mẫu hình như này trong xu hướng dòng tiền đây là cổ phiếu này các bạn nhìn thấy chưa giả sử đây các bạn nhìn thấy một cái vai đây chút động ở lại pha, đây là cái vai khi mà cổ phiếu này tạo ra cái vai như này thì đây chúng ta là cái vùng cổ phiếu này đa, khi nó, nó giảm rất chúng ta còn giảm rất sâu thì có hai cái điểm mua chính điểm mua thứ nhất là điểm mua này những điểm mua này thì thanh khoản nó không đạt nên bạn rất khó mua ở đây đúng không thanh khoản cũng đây điểm mua này thì bạn mua thì cổ phiếu nó lên đến vùng kháng cự khá mạnh rồi nên chúng ta thấy là thường thì chúng ta cũng sẽ không mua được cổ phiếu ở đoạn này dù là cổ phiếu đã lên trên một đoạn rất là xa rồi thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy đây là bắt đầu cổ phiếu đã vượt qua đỉnh chúng ta vượt vượt cái vai bên gì à bên trái và nó đang hình thành cái vai bên phải thì chúng ta gọi là mẫu hình vai đầu vai ngược ừ, tức là vai đầu vai ngược vai đầu vai xuôi là một cái cổ phiếu vai đầu vai xuôi chúng ta ví dụ cho một cái cổ phiếu vai đầu vai xuôi đây là một dạng hoặc là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gách là một cái dạng vai đầu vai xuôi khi mà các bạn mua cổ phiếu vai đầu vai xuôi thì bạn phải trả giá rất đắt cho cái việc mà bạn bị thua lỗ đây ví dụ như này để các bạn thấy rằng là bạn mua cổ phiếu vai đầu vai xuôi như này thì bạn biết rằng là điều gì diễn ra đấy thế thì bạn thiếu kiến thức hiểu biết về một cổ phiếu vai đầu vai xuôi thì đây là vai và đây là vai thì thường là cổ phiếu giảm rất sâu hoặc là bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu này tới đây nó cũng giảm rất mạnh đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DG những cái cổ phiếu dạng này thì nó sẽ giảm rất mạnh và bạn thấy là vai được vai xuôi bạn sẽ bị thua lỗ đấy đấy thế thì ở đây các bạn thấy rằng là rõ ràng là các bạn thấy rằng là cái việc mà những cái này chúng ta dự đoán trước rồi tại vì nó có lên dù nó có lên nữa thì cái vùng này rủi ro rất là cao vì khả năng cổ phiếu này lên gần như không thể phân tích thì chúng ta này một là vai được vai xuôi thứ hai dòng tiền đang rút ra dòng tiền nó đã bị phân phối ở đây rồi thì tất cả những cái quá trình như này chúng ta gọi là những dòng tiền đang rút ra dù như chúng ta nhìn đây khối lượng rất là lớn đấy nhưng thực ra nó đang phân phối ạ nên cái xác suất để thành công ở đây rất là thấp nên nếu bạn thấy rằng là uh, rõ ràng là lượng đầu tư lớn họ vẫn đang giao dịch rất nhiều nhà tư lớn vẫn đang giao dịch giao dịch nên câu chuyện đây là gì ạ nhà đầu tư lớn đang giao dịch thì bạn thế đấy là bạn sẽ là nạn nhân bởi vì số lượng lớn vẫn đang giao dịch mà họ vẫn đang giao dịch vẫn vẫn đang nắm giữ cổ phiếu thì nạn nhân rất là cao thế thì cái câu chuyện ở đây là nếu bạn đầu tư cái cổ phiếu kiểu dạng này đây là kéo lên lần thứ nhất này kéo lên thứ hai cái quan trọng ở đây nhá các bạn tuyệt đối là không mua trước nếu lần thứ nhất này lũ vào khối lượng lớn này đầu tiên là nhịp đầu tiên là biến động lớn sau rũ bỏ khối lượng vẫn đang cao một chút và nó cạn kiệt và đây chúng ta cũng thấy có khối lượng lớn như nhìn chung thì chúng ta thấy là lớn rũ bỏ khối lượng lớn rũ bỏ thì các bạn nhìn thấy điều gì ra không ạ lúc này thì việc xác nhận khối lượng lớn ở đây thì các bạn có thể mua như thanh khoản đây nó chỉ hơn 100 nghìn thôi nên nó không dành cho tất cả các bạn thì các bạn thấy là dù các bạn mua ở đây khối lượng lớn các bạn sẽ có đôi chút về lợi nhuận ok thế thì ở đây các bạn thấy là một số bạn thì có hỏi là cái chương trình à, về khóa học thì cái khóa học này sẽ trước là 24 tại vì uh, sau cuối tháng này Dũng sẽ bắt đầu khai giảng nhưng bắt đầu từ tuần sau tuần sau ạ thì anh chị em đăng ký thì mỗi một tuần đầu tiên là chúng ta học về video trước mỗi một tuần thì hệ thống sẽ hỗ trợ chúng ta một buổi để chúng ta ôn nắm rõ được những kiến thức kiến thức cần thiết trước ạ kiến thức cần thiết trước trước khi chúng ta học vào chính chứ còn bây giờ học chính xong thì có nhiều bạn kiến thức không không không không rõ nên các bạn mua vào là các bạn thua lỗ thế thì câu chuyện đây là gì ạ các bạn ơi khi mà Dũng đưa ra một cổ phiếu như vậy thì các bạn thấy là Dũng public trên để các bạn có nhìn thấy những cái tỷ lệ này bây giờ hiện tại là rất là thấp tức là cái cổ phiếu dạng như này rất là thấp nó là thấp nên nếu chính vì vậy chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ mua đây cái này các bạn nhá để tránh trường hợp này các bạn mua bị sai chỉ mua khi cái khối lượng lớn xác nhận này còn nếu mà chúng ta mua ở đây được không ạ theo các bạn mua ở đây được không ạ Đấy. nếu các bạn mua ở đây được không nếu các bạn mua sớm thì sao ạ nếu các bạn mua sớm ở đây sao ạ các bạn mua sớm đây thì nhiều lúc là cổ phiếu này nó không ấy thì thị trường chung nó giảm bạn bị thua lỗ nên không phải là vì cổ phiếu rẻ các bạn mua các bạn rẻ các bạn mua nhưng quan trọng là quan trọng này nếu cổ phiếu này tăng khối lượng lớn thì chính cái phần này này nó sẽ là phần hỗ trợ rất là mạnh phần này nó phần hỗ trợ mạnh nên nếu các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta là thị trường này các bạn nhìn thấy rõ này thị trường đây là rủi ro rất là lớn đúng không những đợt này rủi ro rất lớn nhưng chúng ta thấy là chỉ cổ phiếu này không giảm cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là cứng cổ phiếu không giảm vùng này mà chúng ta cũng đã thấy có dòng tiền tham gia vào thì đây chúng ta thấy là việc thanh khoản thấp tính tỏ là không có ai bán ra thì nếu có sự xác nhận ở đây bạn có thể là gọi là nước sóng ngắn đúng gọi là nước sóng ngắn cho một cái điểm cho một cái điểm tham gia vào trong quá trình đầu tư nếu các bạn hiểu rõ về cái cách tư duy đầu tư của Dũng thì các bạn có thể comment cho Dũng một cái à, số 2 cái để Dũng biết rằng là các bạn đang theo dõi đúng à, rất nhiều bạn đang hỏi đây thì là câu chuyện ở đây là nhiều bạn có thể hỏi cổ phiếu nọ cổ phiếu kia thế thì trên thị trường hiện tại thì nó không có nhiều cổ phiếu như nó nghĩ đâu à, Dũng thì đang dự báo là thị trường nó tạo đáy và khi thị trường tạo đáy thì Dũng mong rằng là sẽ có cơ cơ hội để giúp chúng ta hiểu rõ là thị trường đang ở đâu ở đây có một bạn là nếu thị trường test lại vốn nhỏ cung yếu thì có tham gia được không về cơ bản là không thế thì ở đây đấy thế thì tất cả cái điều này nếu mà test vốn nhỏ tham gia yếu thì ở trên cái phân tích kỹ thuật các bạn biết là đây là kênh đi xuống nhớ là này đây là kênh đi xuống thì nếu test cái khối lượng nhỏ vốn nhỏ đây gọi là thiếu cầu khi mà thiếu cầu thì nó có quá trình lao dốc rất là cao Đấy, nên các bạn cần phải biết rằng là test nó phải test như thế nào tức là cái khi mà nó đang ở kênh là kênh đi xuống đây kênh đi xuống này nên đặc biệt là những cái vùng này nếu cái khối lượng test ở đây nhỏ gọi là thiếu cầu hoặc là lên khối lượng thấp gọi là thiếu cầu nên bạn mua đều để thua lỗ hết à, à, ok một số bạn tiếp tục Dũng đang à, tiếp tục câu hỏi của bạn xin cảm ơn à, bạn cường đây là cái cách à, nếu bạn đầu tư mà kỷ luật cái kỷ luật đấy là sự, sự trên hiểu biết chứ không phải kỷ luật theo kiểu như là mù quáng hay là bảo thủ tại vì à, cái quan điểm của Dũng đó là gì ạ làm sao một năm vẫn kiếm được năm 60 phần trăm thậm chí được trăm phần trăm lợi nhuận thế thì nếu mình có để một trăm phần trăm lợi nhuận khoảng năm 60 phần trăm thì mình phải tìm ra những cái thời điểm tốt nhất để mình giao dịch chứ không phải là mình cứ mua bán suốt ngày dẫn đến bị thua lỗ ạ ở đây thì ờ, một bạn có hỏi là bạn thành vi kinh tế đầu tư anh Dũng cho hỏi thấy khả năng tuần này VNX Bull giảm lấp gáp à, thực tế thì nói về giảm lấp gáp thì đây chúng ta đang hiểu đơn giản thế này à, dù đây là gáp hay không gáp thì cái cái cái, cái quan trọng là cái điểm yếu của thị trường đó là cái phần phía trên này tại vì trong đầu tư các bạn cần phải nắm rõ được là đây chúng ta biết rằng là cái phiền trên này là cái phần dao động lớn cái dòng tiền bị kẹt ở phía trên này rất lớn khi dòng tiền bị kẹt rất lớn thì cái cái cái cổ phiếu bình thường nó phải rũ còn quá trình kéo thiếu cầu này kéo như là thiếu cầu nhìn rõ thiếu cầu kéo kéo cuối phiên kéo cuối cầu kéo cuối phiên nên thực sự là chúng ta sẽ thấy nó không an toàn không an toàn thế thì khi mà các bạn giao dịch thì các bạn hiểu đơn giản này à, thường thì nó sẽ có hai cái nhóm nhà đầu tư cái nhóm nhà đầu tư chúng ta gọi là F0 hoặc là cái nhà đầu tư mới thì theo các bạn thì chúng ta sử dụng chiến lược là nếu các bạn là F0 nhé các bạn mới thì các bạn nên sử dụng chiến lược đó là gì ạ các bạn nên sử dụng chiến lược đó là mua theo xu hướng thị trường chung còn nếu các bạn đã đầu tư gọi là lâu dài rồi nha các bạn đầu tư lâu dài rồi thì các bạn nên sử dụng chiến lược gì ạ đã đầu tư lâu dài rồi thì anh chị em và các bạn nên sử dụng chiến lược là gì ạ lựa chọn các cổ phiếu dừng lẻ tức là thị trường chung cũng quan trọng nhưng nó không quan trọng mà thường thì Dũng có thể sử dụng hai chiến lược chiến lược mà riêng lẻ thì Dũng thường là bí mật không chia sẻ cổ phiếu tức là bí mật luôn không nói cho chúng ta biết bởi vì cái này là cái nó làm cho cổ phiếu bị phá loãng nhưng thực ra thì ờ, vì Dũng là cái người đào tạo nên cơ bản là gì ạ Dũng sẽ gì ạ sẽ chia sẻ hết nếu đặc biệt là những anh chị em học viên có thì Dũng chia sẻ chứ không bí mật ở đây nhưng cái cái việc mà anh chị em ờ, đặc biệt những những bạn nào đã hiểu rõ về phương pháp thì trong lúc này chúng ta cần phải chia sẻ tức là cần phải bí mật tại vì nhiều cổ phiếu nó không nó tức là nếu quá nhiều vào thì nó gọi là cung ảo thì nó lại rũ ra đấy là lý do tại sao chúng ta thấy là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ gì ạ họ kín rất là kín họ không chia sẻ bất cứ gì cả còn nếu mà chúng ta gọi là phím hàng ngoài kia thì chúng ta thấy là tất cả những phím hàng mà đưa một loạt danh sách cổ phiếu thì thực tế là gì ạ các cổ phiếu đó nó không có kết quả thường bị thua lỗ rất nặng ok à, một bạn à, Nguyễn Thuận có chia sẻ tại sao cung cạn thiếu cầu đều tạo ra vô nhỏ à nhưng lại là hai cực khác nhau thế thì uh, Dũng sẽ cho các bạn uh, một cái góc nhìn như này tức là khi mà cổ phiếu các bạn nhìn đấy này ở đây các bạn hiểu rõ là khi mà cổ phiếu tích lũy tức là thu gom thu gom thu gom thu gom nhiều và đến lúc nào đó thì hết cổ phiếu thì nó gọi là thiếu công các bạn có hiểu không các bạn hiểu thì comment số 1 tức là bây giờ nếu mà bình thường là chúng ta có 100.000 cổ phiếu trên thị trường và Big Boy ngày nào cũng thu gom đầu tiên nó thu gom khoảng độ 5 triệu một ngày sau đó thu gom được 4 ờ, triệu một ngày sau đó thu gom 3 triệu một ngày dần dần đến một thời điểm nào đó nó không còn cổ phiếu nữa thì lúc đó cung cạn cung cạn và khi cung cạn như vậy thì gì ạ à? cung cạn đấy thì bản thân là cái nhà đầu tư tạo lập á họ tạo ra cung cạn nên lúc này nhà đầu tư tạo lập thì họ mua cổ phiếu nên gì ạ họ chưa kéo lên khi họ mua cổ phiếu họ chưa kéo lên thì dẫn đến gọi là thiếu cầu thiếu cầu thiếu nhu cầu ở ngoài cầu ở đây là cầu của big boy vì big boy người ta đang thu gom cổ phiếu còn khi mà bắt đầu người ta thu gom hết cổ phiếu rồi thì họ sẽ tạo ra một cái là kéo cổ phiếu thì họ lại mua lại cổ phiếu và cổ phiếu tăng rất là mạnh bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 2 đúng không ạ nếu bạn biết điều này cầm số 2 tức là thiếu cầu là ở đây là big boy thu gom thu gom đến gì ạ một cái lượng không còn cổ phiếu nữa thì đấy là gì ạ cổ phiếu còn ngược lại cũng thiếu cầu thì ở đây chúng ta là khi mà cổ phiếu đạt đỉnh đạt đỉnh thì chúng ta biết là big boy phân phối lần một sẽ cho nhà đầu tư chúng ta ăn cổ phiếu thế thì nhà đầu tư chúng ta thì cũng nhỏ lẻ thì cũng có một gì ạ tiền thì cũng có hạn chế nên đầu tiên thì chúng ta mua gì ạ Bitcoin nó bán ra 10 triệu cổ phiếu thì chúng ta mua khoảng độ hết 10 triệu cổ phiếu sau đó thì Bitcoin lại bán ra 10 triệu cổ phiếu nữa thì thực tế là chúng ta chỉ mua được gì ạ à, được 8 cổ phiếu thôi 8 triệu cổ phiếu thôi nên vì chúng ta gì ạ mua chỉ 8 triệu cổ phiếu thôi nên dẫn đến giá nó phải giảm để cho nhà có 2 triệu cổ phiếu hấp thụ hết và quá trình này big boy lại tiếp tục uh, bán ra và nhà đầu tư lại tiếp tục mua vào và quá trình này bán ra mua vào thì chúng ta biết là cái cổ phiếu mà big boy bán ra thì số lượng rất là lớn còn cái lượng tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ thì số lượng ngày càng ít đi nên chính vậy thì đến một thời điểm nó big boy thì cứ bán ra còn nhà đầu tư nhỏ lẻ thì mua vào và lúc đó nhà đầu tư nhỏ lẻ hết tiền rồi thì gọi là thiếu cẩm thì nếu bạn hiểu rõ điều này thì comment số 3 nên đầu tư mà chúng ta thấy là trên thị trường thì cũng có rất nhiều các nhà đầu tư chả hiểu Dũng cũng biết rằng chúng ta hiểu hay là hay là cố tình không hiểu thấy cổ phiếu lang lao dốc chúng ta cứ mua vào đặc biệt là chu kỳ nó giảm và chúng ta kết luận là em sẽ đầu tư dài hạn em sẽ đầu tư hai ba năm em sẽ đầu tư uh, 15 20 năm hay là cái gì đó tóm lại là gì ạ sau khi một thời gian quay trở lại thì không biết là cổ phiếu mình còn trên thị trường hay không ở Mỹ nó là như vậy đấy ở Việt Nam cũng có rất nhiều trường hợp như vậy nên các bạn cần phải lưu ý điều này thì thì không biết là bạn à, Nguyễn Thuận đã hiểu rõ chưa nhỉ Nguyễn Thuận comment ở dưới đúng không ạ nếu có hiểu rõ thì comment anh chị em nào hiểu rõ thì comment ạ tại vì những cái điều này thì các bạn thấy là không ai người ta nói cho chúng ta bởi vì những cái điều này nó là cái điều thiết thực mà chúng ta cần phải biết còn khi mà cổ phiếu nó bước vào chu kỳ giảm rồi thì thực sự chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nó sẽ giúp chúng ta mất hết cổ phiếu ok nhà mình ờ, đây một bạn có hỏi này cách tìm kiếm và quan sát theo dõi cổ phiếu mạnh hơn thị trường à, rất là hay thì bây giờ nhá theo các bạn nhá theo các bạn à, thế thì ờ, ở trên thị trường trên thị trường thì mọi người thích cổ phiếu giảm hay là thích cổ phiếu tăng hay thích cổ phiếu giữ giá tức là trong trường hợp thị trường giảm nha, trong trường hợp thị giảm thì mọi người ai thích cổ phiếu giảm comment số 1 nha, ai thích cổ phiếu giảm để có cái cái cái chúng ta là giá nó thấp hơn được chiết khấu nhiều hơn thì comment số 1 còn ai thích cổ phiếu nó giảm ít hơn hoặc là diện giữ giá thì comment số 2 và ai thấy rằng là cái cổ phiếu mà nó không những giữ giá mà nó tăng thì comment số 3 tức là chúng ta sẽ gì ạ một là gì ạ cổ phiếu giảm hai là gì ạ cổ phiếu giữ giá và ba cổ phiếu tăng thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cổ phiếu thì nó tuân theo quy luật cung cầu tức là ở đâu có nhu cầu ở đâu có nhu cầu thì gì ạ làm cho cổ phiếu tăng thế thì có rõ ràng là khi thị trường giảm thì thực tế nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu người ta đang bị hoảng loạn rất nhiều người đang bị hoảng loạn và hoảng loạn khi bán ra thế thì khi mà bán ra nhiều người bán ra mà lại không có nhu cầu thì cổ phiếu giảm và khi cổ phiếu giảm thì gì ạ phần lớn Dũng không biết anh chị em nghĩ nào nhưng Dũng có theo dõi rất nhiều kênh thì phần lớn mọi người nói rằng là cổ phiếu giảm thì giá rẻ thì nên mua vào thì không biết anh chị em có theo dõi các kênh họ có nói như vậy không nếu nghe rõ thì comment cho Dũng số 5 này ạ tức là khi cổ phiếu giảm thì chúng ta nghĩ là nó rẻ rẻ thì mua vào bởi vì tắt thì chúng ta cần phải gì ạ bán ra chứ còn rẻ thì chúng ta phải mua vào thế thì cái điều này là cái mà chúng ta cần phải nhìn lại xem là thực tế nó như nào cho nó hợp lý tại vì chúng ta cần phải xử lý theo cái gì ạ cái tư duy cái não chứ không phải từ dựa vào gì ạ thế câu hỏi này nếu cổ phiếu giảm là nếu cổ phiếu giảm nếu cổ phiếu giảm thì điều diễn ra nếu cổ phiếu giảm thì các bạn biết rằng là cổ phiếu càng giảm thì có phải là nhu cầu càng yếu đúng không cái nhu cầu người ta mua yếu mà cổ phiếu giảm thì mình lại mua vào thì đấy là chúng ta đang gì bắt dao rơi và chúng ta bị thua lỗ nhiều hơn tại vì chúng ta biết rằng là trong đầu tư cổ phiếu là đấu giá anh em này trong đầu tư cổ phiếu là đấu giá mà việc đấu giá <clears throat> thì chúng ta biết rồi giá càng giảm thì chứng tỏ là cổ phiếu nó không có giá trị mà chúng ta đấu giá chúng ta mua chung mình giá xuống là chúng ta bị thua lỗ ngược lại nếu cổ phiếu giữ giá tức là cái cổ phiếu này đã, đã được thu gom và không ai bán ra nữa thì cổ phiếu này nó tốt hơn nó tốt hơn so với thị trường chung và nó khỏe hơn so với thị trường chung và lúc này một cổ phiếu giảm giá so với thị trường chung là cổ phiếu yếu hơn thị trường chung còn một cổ phiếu mà nó giữ được giá và giảm ít hơn thì chúng ta gọi là cổ phiếu gì ạ à? khỏe thị trường chung nên chính vì vậy thị trường giảm như vậy nhà đầu tư bán ra là đã có lòng tiền khác họ mua vào và khi có dòng tiền khác họ mua vào thì đấy là cổ phiếu khỏe và những cái cổ phiếu khỏe này thì khi thị trường tăng chúng ta mua vào độ ổn định rất cao và tỷ lệ lợi nhuận rất lớn ngược lại chúng ta thêm một cái dạng cổ phiếu nữa là khi thị trường giảm mà nó tích lũy đủ nhưng phải có thời gian tích lũy cổ phiếu tăng thì chúng ta gọi là cổ siêu cổ phiếu và chúng ta mua những cổ phiếu đấy thì cực kỳ an toàn nên đây là cái góc nhìn mới cho các nhà đầu tư mà anh chị em cần biết ạ bao nhiêu anh chị em học được một cái bài học trong của một chương trình hôm nay các bạn có thể comment uh, comment cho Dũng uh, số 5 đúng không số 5 để Dũng biết rằng anh chị em hiểu rõ cái điều này và like cho Dũng like ạ like tại vì bây giờ cũng nhận mỗi được like anh chị em đang like thì giúp Dũng là like cái cái à, đặc biệt là anh chị em đang ở trên uh, YouTube thì like cho Dũng một like đúng không ạ like cho Dũng like để ủng hộ Dũng tiếp tục làm những video hữu ích dành cho anh chị em à, xin cảm ơn like đi ạ. anh chị em like like tiếp đi ạ à, bạn thêm like vào cả nhà bạn Nguyễn Hồ Vi thầy nghĩ sao khi thị trường vôn chỉ tăng khi dư mua trần lúc đó xác nhận được điểm mua thì không mua được nữa à, thực tế thì à, hiểu bạn hiểu đơn giản là này nếu bạn mua cổ phiếu mà dư mua trần thì nó có một cái cái, cái cách mua Dũng gọi là điểm pivot à, bao nhiêu bạn biết điểm pivot thì comment cho Dũng à, số 1 nếu anh chị em biết điểm pivot pivot tức là cái điểm mua an toàn điểm mua có vụ sự kháng cự thấp nhất thì nếu bạn hiểu rõ là cái điểm mua pivot là như nào thì cái điểm mua này thường nó gì ở trong cái khóa học mà tới đây đó là khóa học xu hướng dòng tiền Dũng sẽ có một buổi hướng dẫn tức là được kèm theo trong gói combo như vậy tức đây là cái khóa học mà mà gần như là chúng ta được tất tần tật để chúng ta đầu tư đầu tiên là chúng ta sẽ có kiến thức để chúng ta có tư duy đúng trong đầu tư nha các bạn có kiến thức để tư duy đúng trong đầu tư cái điều thứ hai là các bạn được hỗ trợ trong vòng 3 tháng để các bạn có thể thực hành tại vì thực tế là các bạn đang bị thua lỗ hoặc là các bạn đầu tư không có cái cái tức là trong một thời gian rất dài chúng ta đang bị gì, ảnh hưởng về tâm lý mà không được hỗ trợ thì thực sự trong đoạn này các bạn đầu tư mua mua khi thị trường tạo đáy thì thường chúng ta không dám mua và đa phần các bạn mua ở đỉnh và lúc đó thường là cổ phiếu sau đó giảm hoặc ngược lại là các bạn thì không mua được cổ phiếu tốt nhất nên chính vì vậy thì không định hướng được thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp những vấn đề trong thời gian tiếp theo nên cái điểm pivot Dũng sẽ hướng dẫn và sẽ có một buổi nào Dũng sẽ chia sẻ kỹ cái phần này cho các bạn để các bạn tại sao lên pivot thì trong cái điểm pivot thì nó có khung thời gian từ từ 19 rưỡi đến 10 giờ là chúng ta khoảng mua bao nhiêu phần trăm và chúng ta sẽ không mua cổ phiếu đạt đỉnh thì nó là một cái chương trình cũng khá là là cần thời gian nên trong hôm nay không thể chia sẻ được giải hết được à, xin cảm ơn bạn Nguyễn Hổ Vĩ ở đây thì uh, test vôn giảm điểm index thời điểm này có nghĩa là đạp xuống nhưng ít người bán nhưng chỉ kéo nhẹ lên là cầu vào mới là tốt phải không tức là thực ra là chúng ta hiểu đơn giản này khi mà nhà đầu tư tổ chức họ bán ra bạn nhớ là họ bán ra số lượng lớn sau đó họ kéo lên thì thường thì họ dùng lực để kéo lên nhưng nhiều nhà đầu tư đang bị lỗ rồi họ cũng gì ạ à, không dám mua nữa nhưng sẽ có một số nhóm thì vẫn mua và thậm chí là họ vẫn giữ cổ phiếu quan trọng là họ vẫn giữ cổ phiếu nha vôn giảm tức vôn giảm điểm nhưng giảm điểm tức là cái khối lượng giảm điểm được thiếu cầu Đó tức là thực ra cái người bán là người ta thường thì nhà đầu tư chúng ta có họ có một cái tâm lý đó là gì ạ họ bán khi có sự hoảng loạn khi nào hoảng loạn họ mới bán còn không hoảng loạn họ không bán nên chính như vậy thì chúng ta thấy là thường chúng ta phải bán thời điểm hoảng loạn thế thì chúng ta cần phải hiểu đó là gì ạ nếu mà có quá trình phân phối như này thì tất cả cái vùng phân tích ở đây là gì ạ nó đều vô nghĩa hết bao bạn hiểu điều đấy tức là khi mà chúng ta thấy là cái quá trình phân phối liên tục này thì phân tích kiểu mua bán ở đây là cái sự vô nghĩa hết mà nếu chúng ta chỉ nhìn là cả cái vùng này là cái rủi ro rất lớn nên chúng ta, ta cần phải thoát dần trên cái vùng này trừ một vài cổ phiếu chúng ta gọi là nếu anh chị em nào gọi là đầu tư chuyên nghiệp rất là chuyên nghiệp chúng ta hiểu rõ thì chúng ta có thể mua còn thực tế là các nhà đầu tư mà gọi là F0 hoặc này tôi mới thì thời điểm này là không phải thời điểm chúng ta mua vào đơn giản thế thôi ạ còn trong trường hợp nếu anh chị em mua thì chúng ta cũng phải đợi test lần một lần hai lần ba trước khi cái vôn nó cạn kiệt như này đây chúng ta gọi là thu gom test này kéo lên thu gom đến cạn kiệt thì chúng ta mua những vùng này nó mới tạo ra sự an toàn cho chúng ta còn mua trước hay mua sau nó gì ạ nó không phải là quan trọng bằng cách là chúng ta lựa chọn được cổ phiếu thời điểm mua và đặc biệt là chúng ta đứng ngoài khi nào ok bạn Trịnh Khuyên phiên vừa rồi kéo cuối phiên khác với đầu phiên nhưng như thế này thế ở đây chúng ta hiểu đơn giản này các bạn biết rằng là à, Dũng có một câu chuyện như này hôm trước lâu lâu thì không biết là có một cái câu chuyện à, nó nói về một cái bộ phim bộ phim của Trung Quốc về bán cổ phần thực ra ở Việt Nam người ta vẫn làm như này cách cách của Bắc Quyết hoặc là mọi số họ vẫn làm như này thế thì bây giờ chúng ta muốn bán được cổ phiếu chúng ta phải làm gì ạ muốn bán cổ phiếu thế thì muốn bán cổ phiếu thì có phải là bình thường giả sử nhé bây giờ một ngày muốn bán ví dụ thôi ạ cái này là cái nó nó nó nằm ngoài ví dụ chúng ta muốn bán ờ, mà 30 triệu cổ phiếu SI thế thì nếu chúng ta muốn bán 30 triệu cổ phiếu SI trong phiên hôm nay thực tế chúng ta không thể bán được 30 triệu thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải gì ạ đầu tiên là chúng ta bán khoảng 40 triệu cổ phiếu SDA nha chúng ta bán 40 triệu cổ phiếu SDA à, sau đó thì gì ạ chúng ta sẽ gì ạ bán 30 triệu ở dưới xong cuối phiên chúng ta gì ạ à, chúng, chúng ta sẽ à, khi mà chúng ta bán một cái lượng cổ phiếu à, SDA ra thì đầu tiên là chúng ta giả sử 30 triệu cổ phiếu thì bình thường là chúng ta bán 40 triệu và chúng ta mua mua 10 triệu các bạn hiểu ạ chúng ta bán 40 triệu chúng ta mua 10 triệu và 10 triệu đó là chúng ta kéo lên vào cuối phiên đấy 10 triệu để chúng ta kéo vào cuối phiên và cuối phiên để hôm sau bán tiếp đấy là cách mà à, chúng ta thấy là trong cái giai đoạn kiểu dạng dạng như này thì thường người ta bán kéo vào cuối phiên và sau ngày mai bán tiếp thì điều hôm trước à, khi mà nói cho câu chuyện của cái câu chuyện của cái à, bộ phim của, của Trung Quốc thực ra trên trên các cuốn sách nó đều nói về này nhưng có một số cái họ chia sẻ kỹ có một số không hiểu kỹ tức là uh, cái nhà đầu tư tổ chức á, người ta muốn một cái ờ, cái ông môi giới này bán cổ phiếu thì làm nào để anh bán được cổ phiếu với một cái giá cao mà nó không bị giảm điểm à, tức là bán giá cao mà nó không bị gì ạ nó tức là cổ phiếu nó không giảm thế thì anh này cũng bán là đầu phiên thì thì họ bán ra một lượng cổ phiếu lớn sau đó thì cuối phiên họ kéo lên hôm sau lại bán tiếp và cái quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại và nếu anh chị em học về VSA thì anh chị em sẽ biết điều này đây là cái chương trình viết a của Google ở đây thì một bạn cũng hỏi là tại sao tại em thấy là trong week off cũng có một kiểu phân tích ở ờ, có phần tích lũy vùng giữa nên em hơi không hiểu lắm vậy họ test à, test đi test lại ở vùng với von nhỏ thì ổn định hay không Ờ, nó có một cái điều như này à, Dũng bạn nói thì mình chưa mình như mình hình dung được cái cách bạn hỏi tức là trong cái week off bạn hiểu đơn giản là gì ạ khi một cổ phiếu tạo ra nền là ví dụ này chúng ta gọi là cổ phiếu Techcombank tạo ra nền đấy các bạn nhìn đây cổ phiếu tạo ra nền thì cái đoạn đầu tiên là tạo ra nền thì cái vùng này chúng ta gọi là phân phối này phân phối nhưng thường cái cổ phiếu phân cổ phiếu chip thì nó không bao giờ kết thúc ngay ở đoạn đầu tiên nên cái cái quá trình này phân phối là quá trình rũ bỏ nhà đầu tư đấy ạ là rũ bỏ nhiều từ mà nó cần phải gì ạ à? rũ rũ xong nhà đúng chiều lẻ thì nó, nó gì ạ à? nó sẽ gì ạ à? tái tích lũy nó tái tích lũy tức là nó để mua thêm cổ phiếu trước khi nó kéo lên và khi nó kéo lên lúc này bắt đầu họ phân phối đấy bắt đầu họ phân phối thì họ phân phối đây chúng ta nhìn này cách phân phối phân phối lần một lần hai lần ba lần bốn lần năm trước khi có đi xuống hơn nên chính vì vậy thì họ kéo phân phối và sau đó thì họ phân phối hết ở trên đỉnh này chứ thực ra họ kéo xả kéo xả rất nhiều lần trước khi cổ phiếu điều chỉnh được chính tiếp nên nhà đầu tư chúng ta nhỏ lại là không có cửa để đầu tư thành công nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục nghe phím hàng à, đây chúng ta gọi là một bạn bán sàn lỗ quá kéo lên cuối phiên hôm sau xả tiếp đúng không? câu chuyện như thế thôi nên vì chúng ta lại tiếp tục đi nghe mới các bạn là phím hàng ngoài kia nghe nghe họ nói rất là hấp dẫn nên chúng ta mua vào thì đấy là à, chúng ta cần phải hiểu rõ được thế thì à, đấy thì ờ, đây là chương trình thì thời điểm này nó cũng khá là khuya rồi thì mong anh chị em nếu anh chị em nào quan tâm hoặc là có cái mong muốn cái điều gì thì có thể để lại cái thông tin ở bên dưới và đặc biệt là anh chị em nào quan tâm đến khóa học xuống dòng tiền đây là khóa học uh, Dũng tin chắc rằng uh, nó là cái đặc biệt nhất từ trước đến nay bởi vì uh, sau thời điểm này thì nó sẽ có sự chuyển giao và cũng rất là lâu rồi Dũng bắt đầu mới quay trở lại offline và bạn biết rằng sau khi chúng ta học online đúng không online về những video trước học tiếp là gì ạ qua zoom sau đó để được học offline thì đây là chương trình mà Dũng tin chắc với một cái số rất là nhỏ số vỗ tiền rất nhỏ của chúng ta nhưng tuy nhiên thì sau một thời gian anh chị em học anh chị em thấy là cái sự chuyển đổi của chúng ta chuyển đổi đầu tiên là chuyển đổi về tư duy tư duy là quan trọng nhất tại vì chúng ta có niềm tin để chúng ta tự giao dịch chuyển đổi thứ hai là về chiến lược đầu tư chuyển đổi thứ ba là chúng ta có thể tự quyết định tham gia giao dịch cái quan trọng nhất là cái tự quyết định tham gia giao dịch chứ bây giờ chúng ta nghe ở bên ngoài khi người ta tự cho chúng ta cổ phiếu tự phím hàng thì dẫn đến là chúng ta không thể đưa ra tự quyết định được thế thì uh, câu chuyện ở đây là gì ạ Dũng sẽ tiếp tục có những video để các bạn theo dõi trong thời gian tới để các bạn hiểu rõ về xu hướng dòng tiền nhưng tuy nhiên thì các bạn đăng ký sớm thì các bạn có video để các bạn xem sát trước xem trước và thứ hai nữa là gì ạ các bạn có thể à, đồng hành cùng với đội ngũ của Dũng vào tối tối thứ sáu như tối thứ sáu thì Dũng bắt đầu hỗ trợ chúng ta những anh chị em nào đã đăng ký cái xu hướng dòng tiền đợt trước rồi thì comment số 10 đúng không ạ từ cái khóa trước anh chị em đăng ký rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ là tối thứ sáu này chúng ta học và chúng ta sẽ đến kết thúc vào thì à, ngày 24 gần như sẽ không được ưu đãi nữa tất cả toàn bộ cái cái chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 24 nhưng từ nay đến 24 là Dũng sẽ gì ạ à, mỗi một tuần Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta một buổi để chúng ta có thời gian thực hành nếu thị trường có chúng ta có thể trải nghiệm và sau khi chúng ta có thực hành có trải nghiệm xong thì bắt đầu chúng ta học đến cái buổi đó là trực tiếp offline à, à học về 4 5 buổi qua zoom để thực thực hiện và sau đó thì chúng ta sẽ có kế hoạch để offline sau thì đấy là toàn bộ cái chương trình ờ, nên một số bạn thì đã đăng ký rồi thì ờ, cũng yên tâm là chúng ta sẽ gì ạ chuẩn bị vào cái chương trình vào tối thứ sáu ờ, Dũng sẽ gửi cái thông tin này trên Zoom cho chúng ta để chúng ta yên tâm là đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta có một cái chương trình tuyệt vời này Ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn ngày mai sẽ có một cái ngày đầu tư tìm hiểu rõ về thị trường đặc biệt là sẽ có một ngày tuần làm việc mới thành công xin cảm ơn rất nhiều và nếu bạn nào là chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký à, ở phần bên dưới và nhớ nhấn chuông để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất được video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều